bam chick bam bam chick bam bam chick bam chick bam bam bam bam sức mạnh của chất làm trắng rosop sức mạnh của nước súc miệng close up close up hàm răng trắng khỏe hơi thở thon thon